Soi kèo bóng đá, nhận định và phân tích trận đấu tỷ lệ cược Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay, ngày 13 tháng 1. Chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Trận này diễn ra ở sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á mới có dịp tái ngộ ở trận tranh ngôi vô địch. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số là 3-2 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại AFF Cup. Ở tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã vào đến trận chung kết mà chưa để lọt lưới một bàn thua nào. Đây là một kỷ lục đáng ngưỡng mộ của tuyển Việt Nam và thủ thành Đặng Văn Lâm. Cụ thể, tuyển Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số là 6-0, thắng Malaysia 3-0 hoặc Singapore 0-0 và thắng Myanmar 3-0 ở vòng bảng. Ở tại vòng bán kết, gồm hai trận lượt đi và lượt về, đội tuyển Việt Nam đã hòa 0-0 trên sân vận động Gerola Bung Karno hầm hập như một lò lửa của Indonesia với gần 90% sức chứa được lấp đầy bởi sắc đỏ rực của cổ động viên Indonesia. Trận lượt về tại sân Mỹ Đình, Hà Nội với sự cổ vũ cuồng nhiệt của 40.000 cổ động viên, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số là 2-0 để tiến thẳng vào trận chung kết AFF Cup 2022. Ở tại AFF Cup 2020, Bay voi chiến đã vượt qua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bán kết giải đấu năm ngoái dưới thời huấn luyện viên Manuel Polking. Huấn luyện viên Polking cho hay, ở trận chung kết AFF Cup 2022, Tuyển Việt Nam được đánh giá là có lợi hơn về nhiều mặt. Họ được chơi ở sân nhà và được nghỉ ngơi nhiều hơn trong một ngày. Dù vậy thì Thái Lan vẫn có lợi thế nếu ghi bàn ở sân khách ở lượt đi. Chúng tôi sẽ lại được chơi ở trận lượt về ở sân nhà. Nếu phải chọn, tôi vẫn muốn chọn kịch bản như thế này. Ở bên kia chiến tuyến thì Thái Lan đã xuất sắc vượt qua Malaysia ở hai lượt trận đi và về với tổng tỷ số là 3-1 nghiêng về Thái Lan. Ngay sau trận đấu với Malaysia, đội tuyển Thái Lan và ban huấn luyện đã tức tốc lên đường sang Việt Nam. Nhìn vào hai cặp trận bán kết vừa qua, cả Thái Lan và Việt Nam đều không thể giành chiến thắng ở trận lượt đi, nhưng khi trở về sân nhà ở lượt trận về đã có những màn trình diễn tương bừng ấn tượng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được xem là một trận chung kết trong mơ của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải nhận bàn thua nào ở giải. Trong khi đó, Thái Lan phô diễn sức mạnh đáng sợ ở hàng công. Tuy nhiên, theo thống kê thì đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lần nào thắng Thái Lan trong 5 năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Cổng Quân. Hai lần gặp nhau tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đôi bên đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Lần gần nhất AF Cup 2020, Thái Lan đã đánh bại Việt Nam ở bán kết khi thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về. Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển Thái Lan đã vô địch một cách thuyết phục. Nhìn một cách tổng thể ở giải AF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh lớn, hình ảnh chuyên môn vững vàng cả tấn công lẫn hàng thủ để trở thành đội duy nhất bất bại cho đến trước trận chung kết. Về tình hình lực lượng, đội tuyển Việt Nam có đầy đủ các cầu thủ với sức khỏe tốt để ra sân. Trong khi đó, Thái Lan có thể không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực là Đăng Đa vì anh này đã bị đau ở cuối hiệp 1 trận bán kết lượt về và huấn luyện viên Manor Polking buộc phải đưa Adisak Raison vào thay ở hiệp 2. Kể từ đầu giải đấu thì Đăng Đa đã ghi tới 6 bàn cho tuyển Thái Lan và đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới hơn Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam một bàn. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng đã công bố danh tính tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở chung kết lượt đi diễn ra vào tối nay ở sân Mỹ Đình. Theo đó thì đây sẽ là tổ trọng tài người Hàn Quốc, đồng hương với huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó trọng tài chính là ông Ko Hyun Jin cùng với hai trợ lý trọng tài biên là Park Kyun Jong và Kang Dong Ho. Hiện tại thì vẫn chưa rõ danh tính của trọng tài thứ tư do phía AFC chưa công bố. Về phía trọng tài chính Ko Hyun Jin, vị vua áo đen này đã từng có quyết định mang về lợi thế cho Việt Nam trong quá khứ. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay. Nhà cái nhận định tuyển Việt Nam xếp cửa trên cho nên đưa ra tỷ lệ cực chấp chính là 1 trên 2. Không chỉ hướng tới chiến thắng để tạo lợi thế cho chung kết lượt về, trận đội tuyển Việt Nam Thái Lan sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phá dớp. Trước đó thì đội tuyển Việt Nam đã phá dớp khi đánh bại Indonesia sau 26 năm chờ đợi tại đấu trường AFF Cup. Về tỷ lệ tài xỉu, nhà cái đưa ra với tỷ lệ tài là 2. Với trình độ hiện tại của hai đội, khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là rất khó xảy ra. Đội tuyển Việt Nam đồng đều cả ba tuyến, chơi gắn kết. Chính vì vậy mà để có bàn thắng ở sân khách đối với đội tuyển Thái Lan là rất khó có thể xảy ra. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng sẽ nỗ lực để ghi bàn vào lưới của Thái Lan để tạo lợi thế cho lượt về trên sân của Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tìm ra cách kiểm tỏa đối thủ và nỗ lực ghi bàn, giúp bóng đá Việt Nam phá rớp trước đối thủ kỵ dược Thái Lan. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân Mỹ Đình, cho nên nhà cầm quân người Hàn Quốc rất khát khao chiến thắng. Với điểm tựa sân nhà cùng với khát vọng chiến thắng cao, trong lúc chuyên môn cũng không phải là quá chênh lệch cơ hội để tuyển Việt Nam giành thắng lợi ở sân nhà là hết sức khả dĩ. Những thông tin về lực lượng của hai đội Đội tuyển Thái Lan hiện có 5 cầu thủ từng phải nhận thẻ vàng ở bán kết là Fatho Makakun, Jojen, Panja, Hemvibon và Borerat. Nếu phải nhận thẻ vàng ở chung kết lượt đi thì các cầu thủ này sẽ bị treo giò ở chung kết lượt về. Tương tự thì các cầu thủ của Việt Nam là Tiến Dũng, Văn Thanh, Hùng Dũng và Văn Hậu đã phải nhận thẻ vàng trước đó và cũng sẽ bị treo giò ở chung kết lượt về nếu như phải nhận thêm thẻ vàng ở chung kết lượt đi. Thái Lan có thể sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực là Đăng Đa. Những thông kê đáng chú ý của hai đội. Trong 26 lần đối đầu trong quá khứ với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 7 và để thua 16 trận. Thái Lan đang sở hữu hàng công mạnh nhất AFF Cup 2022 với 17 bàn thắng. Tiền đạo Teresin Đăng Đa của Thái Lan đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức đã cách đây 15 năm. Tỷ số 0-4 là thất bại đậm nhất trong lịch sử của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Trong khi đó, tỷ số 3-0 là thắng lợi đậm nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Tiến Dũng, Thành Trung, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải và Tiến Linh. Tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Fato Makakun, Burerat, Kaman, Bumathan, Hemvibon, Jojen, Hyperacon, Panja, Phala, Chamrasame và Dangda. Nhận định về kèo châu Á Việt Nam đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng ấn tượng ở trận bán kết lượt về trước Indo. Mặc dù phải đối mặt với lối chơi rắn và có phần thực dụng của Indo, những chiến binh sao vàng vẫn đã thành công đưa được bóng vào lưới của đối thủ với cú đúp của Tiến Linh. Chiến thắng vừa qua cũng là trận toàn thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân vận động Mỹ Đình. Qua đó giúp những chiến binh sao vàng có được sự chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần trước khi bước vào trận đấu sắp tới. Ngoài ra, Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất ở AFF Cup 2022 chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Ở phía trên tuyến còn lại thì Thái Lan đã kịp sửa sai ở trận bán kết lượt đi bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước Malaysia ở trận lượt về. Dẫu vậy, dễ dàng có thể nhận thấy là đội bóng xứ chùa vàng đang gặp rất nhiều áp lực khi phải thi đấu ở trên mặt cỏ lạ. Việc họ không thắng trong 6 lần hành quân vừa qua, gồm 4 thua và 2 hòa là minh chứng rõ nhất. Nên chọn Việt Nam. Nhận định về kèo tài xỉu với bất lợi ở sân khách lần này, không bất ngờ khi mà Thái Lan sẽ lựa chọn lối chơi thực dụng để hướng tới một kết quả an toàn nhất. Chưa kể là không thành của tuyển Việt Nam vẫn đang đứng rất vững chãi trong thời gian vừa qua với sự tập trung đáng công phục của hàng phòng ngự. Bù lại thì cho dù đang rất cần bàn thắng, nhưng những chiến binh sao vàng cũng không thể chơi tấn công quá mạo hiểm khi đây mới là trận lượt đi. Do đó, giới chuyên gia cho rằng rất khó để mong chờ vào một kết quả nổ tài trận này nên chọn xỉu. Nhận định về kèo hiệp 1 Với lợi thế sân nhà, không bất ngờ khi mà Việt Nam sẽ chủ động thử thách các phương án tấn công từ sớm. Thực tế thì 45 phút đầu trận lại là khoảng thời gian mà Việt Nam thi đấu cực kỳ tự tin. Minh chứng ở ba lần đón khách trước đó, những chiến binh sao vàng đều có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi hiệp một khép lại. Tuy nhiên thì Thái Lan cũng lại là đội bóng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong quá khứ, họ đã từng khiến cho Việt Nam bế tắc nhiều lần. Do đó mà một kết quả hòa hoãn ở nửa đầu trận đấu vẫn là một kịch bản dễ xảy ra nhất. Nhận định và dự đoán về tỷ số Với việc được chơi ở trận lượt đi sân nhà, tuyển Việt Nam cần có chiến thắng để làm vốn trước chuyến đi đầy gian nan và khó lường đến xứ chùa vàng sau đây vài ngày. Cũng chính vì thế mà không bất ngờ khi sàn châu Á chứng kiến tỷ lệ Việt Nam chấp hòa trận này. Trước một đối thủ có thực lực như Thái Lan, kèo chấp 1 trên 2 nhà cái đưa ra dành cho các chiến binh sao vàng không phải là thấp Kéo theo việc chấp ở mức như vậy thì những tỷ số chính xác mà Việt Nam giành chiến thắng trận này cũng đều có mức ăn thấp hơn lựa chọn tương tự bên phía Thái Lan. Nhà cái đánh giá tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất là tuyển Việt Nam thắng tối thiểu 1-0, có mức ăn chỉ là 4,8 lần. Còn Thái Lan thắng 1-0 sẽ có điểm ăn là 7,6. Thực lực đôi bên cũng tương đối cân bằng, cộng thêm với việc là tài xỉu chính chỉ có hai hòa bỏ sâu cho lựa chọn tài thì giới chuyên môn cũng cho rằng xác suất trận đấu kết thúc không bàn thắng là cũng rất cao. Theo đó, tỷ số 0-0 sẽ chỉ có mức ăn là 5,8, trong khi hòa một đều thì người chơi sẽ được ăn là 6,2 lần. Việt Nam đã toàn thắng cách biệt ở 3 trận sân nhà ở kỳ AFF Cup năm nay, cho nên tỷ số 2-0 cũng được nhà cái đánh giá là có khả năng xuất hiện không hề nhỏ. Với mức ăn chỉ là 7,7. Nhìn chung, chiếu theo kèo châu Á, xác suất tỷ số 1-0